Động vật Thú hoang Cái gì vậy Một con báo Có lẽ là vậy Có chuyện gì vậy Ôi không, tất cả chúng ta sẽ vào vườn thú đấy Họ nói gì vậy Alexander Họ biết có thú trên tàu rồi Nhưng làm sao họ biết chứ Ai đã tiết lộ chúng ta Sao cô không hỏi con khỉ này này Baranzi, anh đã rời khỏi khoang này à Anh chắc chứ Một chút hả Không chút nào, không Một chút cũng không Phần nào anh không Tôi không làm gì hết Tôi chỉ canh phòng thôi Tôi không tin hắn ta đâu Anh tin à Có lý do gì con vẹt đó mới ghét tôi chứ Hắn ta sẽ nói bất cứ thứ gì Cẩn thận Có người sắp vào này Mẹ Yuvi Mẹ có ở đây không? Này, ở đây này, dưới kia Ở đâu? Ở đây, nhanh lên Vào đây, nó vào đây nào Mở nó ra đi Coi nào, ta phải làm việc đúng đắn chứ Cho tôi xem nào Theo tôi, lạ thật đấy Chiếu đèn vào đây xem Gì vậy? Tôi thề tôi đã thấy nó mà Vậy à, như bây giờ nó không có ở đây Mẹ đã bảo con ở lại với mọi người Con suýt làm chúng ta bị bắt đấy Con biết, con cũng không định đến Nhưng khi con vừa ngủ thiếp đi, bố lại tìm đến con Yuvi, cháu chỉ mơ thôi mà Không phải mơ đâu bác ra, cháu thề đấy Bố thật lắm, như chú vậy Mẹ, con không bị chuyện đâu Bố đã ở đó mà Có thể nào vì tình thương yêu con mà ông ta giả vờ chết Hoặc là cậu đớm này lại điên rồi Hòa nhịp với tôi nào Nhạc nổi lên Nền đen và da được phân Nhưng tôi phản đối thưa tòa Thưa tòa, nhân chứng cuối cùng không có liên quan Tôi có thể nhắc cho tòa Rằng đây là vụ cố sát Thưa tòa, tôi sẽ chứng minh rằng giữa đêm khuya, trong khi chú vẹt đang say ngủ, không có sức chống cự, Con khỉ này với con dao có kích cỡ bằng cây rửa, đã cố tình muốn biến con vẹt này thành cựu vẹt. Hắn ta có thể phủ nhận, Chúc may mắn nhé Bê, anh muốn nói gì nào Anh sẽ không tin công việc hoang tưởng đó chứ Gã này bị ám ảnh rồi Hắn thậm chí còn mơ về tôi Phản đối thưa tòa Giấc mơ của tôi không liên quan Thật ra tôi đã mơ về một con vẹt màu tên là Aspia Nhưng tôi đã tỉnh dậy kịp lúc cho ta định giết tôi Nghe này, đồ não chim Ý anh định là sao Nếu tôi muốn anh chết, tin tôi đi Anh sẽ biết ngay đấy Bèn bèn, vậy chẳng còn gì ngoài một nhúm lông Đủ rồi, tất cả những cuộc cãi giả trẻ con này phải dừng lại ngay Chẳng giúp gì được cho chúng ta hết Bà Renzi không nói thêm lời nào nữa. Còn anh, nghe tôi nói đây, Alex, không có anh, chúng ta sẽ không có cơ hội đến được Delhi. Đúng thế, nhưng không có chúng tôi, anh cũng không thể về lại nhà đâu. Nên tất cả mọi người đều muốn anh dẹp chuyện giới dẫn này đi. Được thôi, với một điều kiện Clint Eastwood đây bỏ lại súng Nếu không quên đi Cứ loại tôi ra khỏi nhóm anh có thể lấy đi khẩu súng này khỏi bàn tay lạnh lẽo của tôi Đừng có làm quá lên Anh là một con khỉ to lớn, dũng cảm Anh không cần những vũ khí ngu ngốc này Coi nào, bỏ chúng xuống Này, coi nào, không bao giờ Đó Không phải tốt hơn rồi sao Tôi thấy bị bạo hành quá Lấy đi khẩu súng và con dao đó Và nhìn xem anh ta làm sao kìa Một ngày chán nản đi này, hay là tìm cho anh một quả chuối thật to nhé An toàn rồi, tốt Thôi đi nào Ta thấy bọn ngươi rồi Thưa ngài Tôi làm được rồi, chắc chứ Để tôi, thưa ngài, chuyện đó là thật sao Chúng đã lấy đi tất cả vũ khí của ngài Vì nếu chúng ta làm thế, chúng tôi nghĩ việc duy nhất bây giờ là quên hết mọi chuyện đi Chúng tôi vẫn luôn biết kế hoạch của ngài là dớ vẫn Giờ nó còn vô ích nữa, hả Vậy à không phải tôi, tôi thích nó lắm Và để làm cho kế hoạch này khó khăn hơn Bọn chúng đã lấy đi phần cứng của ngài Ngài có thể nói là vô ích Một lần nữa, ta hiểu tại sao các ngươi là kẻ theo sao còn ta là người dẫn đầu Ta không còn hàng nóng Thì sao Các người vẫn còn chứ Còn tùy ý ngài Hàng nóng ở đây là gì Hả Nóng Chắc rồi Chúng tôi có mang chứ Tốt Đợi tín hiệu của ta Và khi bọn chúng không ngờ nhất Chúng ta sẽ Chiến tranh Này Đợi tín hiệu Bây giờ làm sao chúng ta đến Delhi đây? Tàu lửa là cái duy nhất biết đường mà. Các anh thật may khi có tôi ở đây. Chuyến tàu đó đi đến đâu? Delhi Vậy đường ray đi đến đâu? Delhi Vậy nếu ta đi theo đường ray thì sao? Delhi Linh cảm thôi, theo tôi nào hmm. Ngã ba hmm. oh, Hay thật đấy Linh cảm à, nhảm nhí để nó cho con khỉ đi Ta có thể sẽ đi nhầm đến Madagascar Quay lại thôi Ít nhất ta cũng biết mình sẽ đi đâu Ta làm gì đi mẹ Khi ngọn gió số mệnh đập vào cửa Nó mở ra một cửa sổ chưa bao giờ mở trước đó một con dơi chính xác ta là một con dơi Raju là tên ta giúp đỡ các lữ khách là thú vui đang định đến Delhi đúng không? Làm sao chú biết? Ai cũng biết mà. Tin tức về chuyến thám hiểm của mọi người đã lan truyền khắp nơi. Này, chưa nghe về mặt Internet à? à ở đâu rồi ah, nhỉ? Đây rồi. Hả? Bản vẽ địa hình đấy nhóc. Uh, một tấm bản đồ. Cảm ơn nhiều nhé. Anh có bản đồ nào chỉ chúng tôi cách đọc bản đồ không? Này, nếu tôi là anh tôi sẽ ít mỉa mai đi một chút. Cái đó sẽ không giúp được gì cho anh hết Và làm anh chậm lại nữa Bạn tôi ơi, nếu bạn thật sự muốn biết cách đến Delhi thì đây, hãy lắng nghe tôi và đừng sợ hãi. Tôi biết cách đến đó như thế nào. Cứ đi thẳng cho đến khi thấy nơi nào có nhiều cây. Một khu rừng già to lớn và xanh rờn, những ngọn cây cao nhất các bạn có thể thấy. Không không, tôi quên mất, không còn khu rừng già nữa. Oh, dân, đúng là đã từng có, nhưng sau đó con người đến, bạn thấy rồi đấy, họ chặt cây để lấy gỗ và bùm mọc lên một khu dân cư họ xóa sổ khu rừng và giờ nó chẳng còn để lại từng gốc cây chết nhưng không sao cứ tiếp tục đi cho đến khi thấy một con sông đang chảy con sông hạnh phúc sạch sẽ và phun nước chảy qua một thung lũng không tôi nghĩ lại rồi không có con sông nào cả oh, dân đã từng có nhưng sau đó con người kéo đến Họ đổ đầy con sông với rác thải và hóa chất Các chất độc hại, tàn phá Và nói đúng hơn Con sông bây giờ đã thành cái cống Nhưng đừng lo, cứ đi thẳng đi ngay khi đến vực sa mạc Một thế giới chưa bị khai hóa với các đụng cát và đá hoang sơ trong sáng như mặt trăng Không, tôi quên mất, chả còn sa mạc nào nữa đâu Dân, đáng buồn, nhưng đúng là vậy Tất nhiên cũng là do con người Nổ, đào, khoan, làm mỏ, xây đường, ống dẫn dầu Nơi những hạt cát từng nằm yên bình Giờ thì có người lái những chiếc SUV Chạy theo các tuyến đường cao tốc ầm ĩ bốc mùi Nó sẽ dẫn bạn thẳng đến Delhi Nhìn thấy tòa nhà to và tròn đó không? Đó là là nghĩ gì mà bạn đang tìm kiếm Hãy nói cho con người biết Nhìn mà xem Ta phải làm cho họ nhận ra Điều họ đang làm với vùng đất này bộ không khí độc hại và dần giết chết chúng ta Sông và đường trơ cạn Trái đất này là ngôi nhà chung của chúng ta Điều họ đang làm với nhà của chúng ta Điều họ làm với nhà của họ Mọi người coi nào, tôi không thể bước tiếp được nữa. Xin lỗi, chúng tôi đang cố tìm máy bay riêng cho anh đây. Đừng phàn nàn nữa. Không đùa đâu, tôi chịu hết nổi rồi. Giết tôi đi, cứ giết đi, kết thúc tôi đi. Này, mọi người, tôi nghĩ Puli đây cuối cùng cũng hết mỉa mai. Ừ, tôi điên rồi, giúp tôi thoát khỏi nỗi khốn khổ này đi. Này, ghi lại đi, đây không phải ý của tôi nhé. Mọi người cũng thấy đúng không? Tôi bị buộc phải bóp cái cổ xinh xắn này đấy. Chúng ta đồng ý hết nhé. Parisi, im nào. Alex, anh nữa, phía trước có một ốc đảo đấy. vào những người lạ mặt Xin chào, chào mừng đến nhà của tôi Chào mừng, nhà tôi cũng là nhà bạn Các bạn đã đi bao xa để đến được đây Này Rất vui được gặp các bạn Và xin được chào đón tất cả Không có chi đâu Đừng ngại ngùng gì hết Thật hân hạnh khi được tiếp sức cho các bạn Bạn tôi ơi, vào đây đi nào Và tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi Chắc là anh vui vì sự đánh lạc hướng này phải không Đi đi Tôi sẽ thực hiện những gì tôi nói bằng hành động Anh thách thức tôi đi nhé Tôi là một con chim săn mồi thật sự Không còn nơi nào khác đi đi cả Chỉ còn anh và tôi thôi Cứ đi đi Đừng làm tôi cười đấy Làm ơn Nói chuyện cũng hay Nhưng tôi thích dùng cái này hơn Anh có cơ hội bay đi ngay bây giờ Vì tôi chắc chắn thắng rồi Nhảy múa suốt cả ngày Chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười Nhảy múa suốt cả ngày Chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười Hãy bỏ qua mọi rắc rối Đây là một đêm tuyệt đẹp Nhảy múa suốt cả ngày Chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười không tin nổi anh nghĩ anh rắn hơn tôi Anh chỉ là một trò cười Đúng thế anh thật sự mất trí rồi, não chim Đừng bắt tôi phải chứng tỏ đấy Coi nào, anh làm được gì? Tôi sẽ làm tốt hơn thế Nói đi, anh sợ một con chim à? Tôi sẽ không đi đâu hết Để xem anh tiệt tùng thế nào còn sâu nhỏ Nhảy múa suốt cả ngày Chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười Nhảy múa suốt cả ngày Chúng tôi chỉ muốn làm các bạn cười đã đến lúc hát rồi Đừng đi đâu nhé Đừng đi đâu hết Đã đến lúc hát lên rồi Anh thấy sao nào Anh thấy sao đã đến lúc hát rồi Đừng đi đâu nhé Đừng đi đâu hết Đã đến lúc hát lên rồi Anh thấy sao nhưng cẩn thận nhé Coi nào Ta hơi mất tập trung rồi đấy Các anh có thấy vậy không Anh thấy sao nào Anh thấy sao nào Suốt đêm Suốt ngày Nhảy múa suốt ngày đêm Chúng tôi chính làm các bạn cười bạn cười thư giãn chút đi nào Đây là một đêm rất đẹp Nhảy múa suốt ngày đêm Chúng tôi dính làm các bạn cười Họ thật sự đi rồi à? Họ bị chuyển đi rồi. Linh hồn của họ đang ở thiên đường đấy. Dân hay lắm, nhưng chúng tôi vẫn phải đến Delhi. Và chúng tôi không thể làm được điều đó khi hai người này đang ở miền đất thánh. Một khi họ đến đó thì khó gọi về lắm. Cho hai quả ớt vào mũi họ thì có thể đưa họ trở lại trái đất đấy. Đừng giỡn nữa.